rừng hoa kia đang bừng lên đón ánh nắng ấm áp sáng lên mùa xuân đang tới gần hơn đánh thức những giấc mơ lắng nghe bài nhạc anh viết tặng dành cho em hy vọng em thích khi em buồn mở ra xem anh muốn em thấy gương mặt em nở nụ cười Em là đóa hoa nở Đầy xinh tươi em hãy ghi nhớ lời anh nói Bởi vì đây là sự thật Cuộc đời này em sống một lần Đừng có đánh mất Em sinh ra trong sự mong chờ Lớn lên trong vòng tay cho đến tận bây giờ Đời của em là quý nhất Mặt trời lên vì em hy vọng là em biết tận hưởng Theo ánh sáng mà đi anh vẫn tin em biết đường Có những lúc cúi đầu Có những lúc dương tất cả chỉ là điệu múa hất tung những giọt sương hất tung những giọt sương kiêu hãnh trong sự khiêm nhường trời đã sáng xuân đã sang mưa đã tạnh mây đã tan hất tung những giọt sương kiêu hãnh trong sự khiêm nhường trời đã sáng xuân đã sang mưa đã tạnh và mây đã tan nếu như trên đường đi có lắm lúc gặp chắc trở đó chỉ là chi tiết ông trời muốn em bất ngờ Giá trị của bản thân đó là do em định mức Khi biết mình là ai đó là lúc em tỉnh thức Cuộc sống sẽ như em hằng mong hãy nuôi nhiều khát vọng Thế giới tạo dựng bên ngoài luôn được hình thành từ bên trong Hôm nay tối ngày mai sáng đó là giọng lên sau giờ Hôm nay nghèo ngày mai sang ai biết khi nói đời Em hãy nghe lời anh nói Em à em ơi em ơi Em đến với thế giới Em chớ buồn khi rong chơi Anh chớ hề lo lắng khi em biết mình dấn thân Bởi anh và ánh sáng luôn theo dõi từng bước chân Thất tùng những giọt sương Kiêu hãnh trong sự khiêm nhường Trời đã sáng, xuân đã sang Mưa đã tạnh, mây đã tan Hết tung những giọt sương Anh nói

thật tùng những giọt sương kiêu hãnh trong sự khiêm nhường trời đã sáng xuân đã sang mưa đã tạnh mây đã tan hết tung những giọt sương anh nói kiêu hãnh trong sự khiêm nhường trời đã sáng xuân đã sang mưa đã tạnh và mây đã tan hết tung những giọt sương kiêu hãnh trong sự khiêm nhường Trời đã sáng, xuân đã sang Mưa đã tạnh, mây đã tan Hất tung những giọt sương Anh nói Kiêu hãnh trong sự khiêm nhường Trời đã sáng, xuân đã sang Mưa đã tạnh và mây đã tan